Ui, ngọt Chiều ấy tôi xịt em nó lên tay Không, sáng nay chứ Giờ tôi tắm xong rồi nó vẫn thấy thoảng nhẹ mùi Và đó là hiệu năng của hai em Scandal và Scandal Lip Parfum của nhà Jean Paul Gaultier và hãy cùng nhau xem xem mùi hương của nó sẽ phù hợp với phong cách và với cái khí hậu ra sao nhá. Đầu tiên nhận xét một chút qua về phần ngoại hình thì các bạn thể thấy rằng là em này nó có một cái thiết kế ờ, tôi cũng không biết miêu tả như nào cá nhân tôi thì tôi không thích cái thiết kế này lắm cái phần thân thì ok nhưng mà cái nắp thì cảm giác làm nó hơi bị màu mè nó hơi bị sặc sỡ quá kiểu đây là vào kiểu một cái quán karaoke mà kiểu theo kiểu ai cập kiểu vương miệng hay là kiểu anh quốc ấy cái vương miệng này nó y hệt cái vương miệng của nữ hoàng anh mà tôi nhìn thấy mấy lần rồi này các ông thể nhìn thấy đây thế luôn tôi không thích cái thiết kế này cho lắm nhưng mà tôi nghĩ rằng là nhiều bạn trẻ sẽ khả năng thích cái thiết kế này hai con thì là hai cái màu vương miệng khác nhau bên này thì là màu đỏ còn con lipafum thì nó đồng màu với cái màu sơn của chai nước hoa đây các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy với cá nhân tôi thì về thiết kế này thì tôi biết rằng là nhà Jean Paul Gaultier thì họ cũng làm những cái thiết kế rất là phá cách đặc biệt là con ultra Ultramail rồi con Lebo, ờ, Leben thì nó đều có một thiết kế body trông rất là sexy nhưng mà với riêng thiết kế này thì tôi cảm thấy rằng là nó không phù hợp và nó không được đẹp mắt so với cái gu tôi nhìn cho lắm còn về phần mòi xịt của hai em thì mình thấy rằng là mòi xịt của Lipafum ổn hơn đấy là cái nhận xét cá nhân tôi về ngoại hình còn uh, tôi không biết là mọi người cảm nhận như thế nào về cái hai thiết kế này phần chai tôi ok nhưng mà riêng cái phần nắp thì tôi thấy là làm bị mồm mè sặc sỡ quá nên là tôi không thích anh em nào thì nhớ comment ở phía dưới nhá Chúng ta cùng nhau đi về phần mùi hương Mình sẽ vừa nói cảm nhận của mình về hai em này Nghĩa là top nốt ra sao so với nhau như thế nào Để các bạn có thể dễ dàng hình dung và các bạn có thể dễ dàng đưa lựa chọn Nếu như phải mua một trong hai em Scandal và Scandal Lip Parfum Thì đầu tiên cái mùi của phiên bản gốc này khi mà mình vừa mới xịt ra một phát thì mình nhận thấy ngay một cái bay mùi rất rất ngọt và cái bay mùi này nó rất là quen thuộc nếu như các bạn đã gửi qua những con như kiểu Lerbo thì các bạn thấy hả nó có một cái nét gì đó tương đồng nó gợi lên một cái nét ngọt theo cái hướng hơi kiểu đồ ăn kiểu caramel nhưng mà nó không bị cháy mà nó chỉ có thuần về cái nét ngọt thôi ở cái phiên bản gốc này thì mình nhận thấy cái mùi của kiểu cỏ của xô lên khá rõ nó làm cho cái mùi hương có phần khá là tươi sáng thậm chí là mình còn ngửi thấy cả mùi của cam ở trong này thì ờ, ở cái phiên bản Lipafum này khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó thiếu đi cái nét cỏ kiểu cái nét hơi thảo mộc một tí so nó với cái phiên bản gốc mà chỉ có một cái bay mùi ngọt nhưng mà cái ngọt của hai em này nhá ở cái phần top nốt nó cũng khác nhau khi mà ở cái phiên bản gốc thì các bạn nhận thấy là cái nét ngọt nó có hướng hơi milky và nó có cái hướng hơi kiểu um, bột không nó hơi kiểu bết bết và nó bệt ấy nó không phải là cái kiểu Ừ, sữa hẳn mà nó có một cảm giác như thế nó kiểu khi mà các bạn pha bột sữa ấy, thì ở phần dưới nó có một cái cảm giác nó hơi bị bệt xuống ở đáy thì cái nét ngọt này nó làm cho cái mùi hương đốt nốt của mình cảm thấy rằng là ngoài cái nét sáng nó có cảm thấy hơi nó hơi bị lợn cợn một tí và nó làm cho cái mùi hương có phần hơi thô nhưng mà mình nghĩ là cái nét thô đấy thì nó sẽ hợp với cái mùi hương của nam còn với cái phiên bản này thì cái nét milky mình thấy không lên rõ và cái mùi hương nó có cái độ đầm và làm mùi có cái xu hướng tối nhiều hơn nên là em này thì nó lại có một cái độ mượt nhưng mà cái độ mượt này thì có cảm giác rằng nó làm cho cái mùi hương có phần hơi unisex và nữ cũng hoàn toàn có thể xài được ở khoảng tầm 15 phút ở trên da thì cái phiên bản gốc nó tỏa khá tốt và dần dần cái nét thảm mộc nó sẽ nhẹ dần đi còn với ở phiên bản này thì các bạn đã nhận không nhận thấy sự biến chuyển ở khoảng tầm vừa mới xịt và sau xịt tầm 30 phút thì các bạn nhận thấy rằng nó không quá rõ thì với những cái phiên bản mà mình thử của nhà Jean Paul Gaultier gần đây ví dụ như ở Lebo, Lebo Le Parfum rồi uh, Li, Limeo, Lipafum và ultra Ultrameo thì những cái phiên bản về sau ra mắt mà ghi là Lipafum thì nó có xu hướng là kéo dài cái top nốt và các bạn nhận thấy là cái sự chuyển biến nó khá là lâu so nó với những cái phiên bản gốc khi mà dry down ở trên da khoảng tầm 4 tiếng thì mình có side by side hai mùi này liên tục để cảm nhận được cái sự khác biệt thì với cái phiên bản gốc này mình nhận thấy một điều rằng là mùi hương nó khá sáng nhưng mà cái nét gai góc nó vẫn không được gọt rũa đi thường thường với những cái phiên bản khác nhau ấy thì ờ, mình thấy rằng là cái top nốt về sau nó sẽ được nhẹ dần mà được gọt rũa mềm mại hơn nhưng mà không ở đây cái phiên bản scandal gốc này nó lại không mang tới cảm giác như vậy mà nó có cái cảm giác như kiểu là lúc nào cũng là một chàng trai cũng hừng hực hừng hực hừng hực và cái chàng trai này thì hơi kiểu vụng về hơi kiểu uh, gọi là chưa có sự tinh tế nhưng nó lại toát ra được cái sự kiểu năng lượng nhiều thì cái tốt đốt này và kể cả cái về sau thì cái sự gọt rũa nó không được thống nhất mà mình thấy rằng là nó cứ đều đều đều đều như vậy và mình ngửi cái cảm giác nó hơi lấn cấn còn đối với cái phiên bản Lipa Fum này thì nó mượt ngay từ ban đầu và về sau thì càng ngày nó càng trở nên mềm mại thậm chí là mình có cảm giác là như kiểu là một cái áo dài lụa hay là kiểu những cái áo dài cao cấp vậy nó rất mềm mềm mềm mềm mà cảm giác là đây là một kiểu chàng trai tinh tế khéo léo hơn ừ nếu mà để miêu tả bùi hương bằng chàng trai thì hai chàng trai này nó là hai cái độ tuổi rất khác nhau một chàng tầm 20 tuổi còn đây là một chàng tầm 25 27 trải nhiều hơn đó nhưng nếu như các bạn chỉ cần ngửi thoáng qua thôi thì các bạn sẽ rất là khó để có thể nhận biết được đâu là scandal lip parfum và đâu là bản gốc đấy là cái điều mà mình để ý là mình xịt ở tay và thỉnh thoảng mình đang kiểu ngửi thấy nhưng mình đang không biết đó là phiên bản nào mình phải đưa sát lên thì mình mới nhận ra được thì cái này nó sẽ liên quan đến cái việc là tí nữa lựa chọn ra sao và lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp đó là về phần mùi thế thì về cái phần độ tuổi và cái phần phong cách như thế nào thì những những cái thông tin mà mình vừa mới đưa thì đối với mình Scandal phiên bản gốc này nó sẽ phù hợp với những bạn nam tầm ngoài 20 tuổi thích một cái vai mùi siêu siêu siêu ngọt là các bạn hoàn toàn có thể xịt được bạn thích lơ bô rồi thì các bạn có thể trải nghiệm qua em này cái nét milky chỉ đơn giản rằng là các bạn uh, thay cái nét của dừa ở phiên bản lơ bô bằng cái nét của caramel và là các bạn sẽ nhận được cái phiên bản scandal này còn đối với cái phiên bản này thì mình không thấy cái nét milky quá nhiều nhưng mà vẫn cả cái bay mùi ngọt của đậu tonka cùng với những cái nét hương ấm khác để tạo nên một cái mùi hương kiểu rất là bảnh bao rất là kiểu sành điệu đó thì uh, hai em này nó có một cái độ ngọt khá là nhiều so với cái thang điểm ngọt tầm 5 điểm ví dụ các bạn gửi qua vài con nó mức độ ngọt trung bình như kiểu YDP thì mình đánh giá là ở mức độ tầm giữa tầm 5 trên 10 thì những con này nó phải rơi vào khoảng tầm 7 đến 8 trên 10 thế nên là các bạn nên cân nhắc về cái việc lựa chọn những em này vào những cái ngày mà trời nó hơi nắng nóng một tí mình khuyên đó là những ngày mùa đông hoặc là nếu mà các bạn đi chơi buổi tối những ngày trời mát mẻ mùa hè thì các bạn nó cần ở trong một cái nhiệt độ chắc là trung bình tầm 25 độ thì các bạn mới có thể xài được Vậy thì cái phong cách hai mùi hương này mang lại nó sẽ cụ thể như thế nào? Đối với mình, Scandal nó là một anh chàng Nó giống như kiểu là Dior Sauvage đi thu hút Nhưng mà anh chàng ở đây thì trẻ trung hơn Không phải là những cái bộ siêu đồ đen mà anh chàng ở đây có thể mix rất nhiều màu sắc với nhau Có thể đó là những cái chiếc áo bomber, những cái uh, quần sáng màu Đi những cái đôi uh, gọi là sneaker, đi những cái đôi uh, những cái đôi bút kiểu uh, uh, sáng màu hay là timber các kiểu thì các bạn có thể xịt được mùi hương này anh chàng này rất là trẻ trung rất là năng động và lúc nào cũng trong một trạng thái đó là đầu tóc vuốt rất bảnh bao còn đối với cái phiên bản Lipafum này thì cái độ tuổi nó được kéo hơn cái sự biến chuyển cũng như là về cái phần mùi nó không có cái độ tỏa tốt như là với cái phiên bản này em này thì rất là hợp với cái phong cách của Binz một cái phong cách bảnh bao ăn chơi nhưng mà nó lại không bị kiểu quá trẻ trâu mà Pinz vẫn thường xuyên xuất hiện với những bộ vest nhưng mà rất là màu sắc thì đó tôi nghĩ rằng là Pinz chắc là hợp với ờ, phiên bản này thế thì về quan điểm uh, đây là góc nhìn cá nhân của mình về hai cái mùi hương này thực ra hai mùi hương này nó đã hot một thời gian khá là lâu rồi đặc biệt là cái phiên bản gốc này năm ngoái thì ở trên thị trường Việt Nam nó cũng khen là kiểu ngọt rồi ngọt rồi xong rồi kiểu đây là đắc bờ ngọt thì để làm gì để thu hút để hút gái hơn những cái ờ, cụm từ như là bad boy sharp boy thì nó thường được gắn liền với những sản phẩm của nhà trong Paul Gaultier nhưng mà tại sao mình vẫn không làm tại vì thực sự là đối với mình mình thấy rằng là cái phản hồi của những người ở trên thế giới cũng như là ở thị trường Việt Nam và mình nhìn cái phần nốt mình cảm thấy rằng là nó không có điều gì quá đặc biệt hiện tại với mình những cái phiên bản flanker gần đây hay là gọi là những cái sản phẩm mới ra mắt của nhà dòng Paul Gaultier thì mình vẫn thích Le Beau Le Parfum hơn đó là một chai mình đánh giá là nó cải thiện về phần mùi hương là có chiều sâu hơn thậm chí là nó có thể gọi là tiếp cận đến cái mức độ là nước hoa nít với mức độ bám tỏa cực kỳ khủng còn với mình thì hai phiên bản này nó là hai phiên bản cảm giác là nó ra để nó chạy theo cái deadline với mình thì hai em này với mình không hề có một cái chút ấn tượng nào mặc dù là thiết kế thì trông cũng rất là màu mè nhưng mà mình cảm thấy rằng là khi mình xịt con này mình vẫn nhận thấy một cái nét nào đó của nhà Jean Paul Gaultier thậm chí là Lebo ở trong chai nước hoa phiên bản gốc ấy rất nhiều với phiên bản này thì có vẻ đỡ hơn và nó phù hợp với độ tuổi của mình hơn và có một điều nữa đó là hai con scandal này thì bán tỏa rất kinh khủng ở trên Giang Bình xịt từ khoảng tầm 10 giờ sáng cho đến ờ, đến bây giờ là khoảng tầm 7 rưỡi tối mà mình đã tắm rồi thì hai mùi hương nó vẫn ở trên da thực ra thì hai cái phiên bản này thì độ tỏa của phiên bản gốc nó tốt hơn còn đối với cái độ lưu hương thì hai con xem nhau nhá đây là cái điều quan trọng nhiều người mình nghĩ là clip parfum thì phải bán tốt hơn nhưng không hai con là xem nhau còn độ tỏa thì mình thấy cái phiên bản gốc này tỏa tốt hơn Vậy thì các bạn nên lựa chọn phiên bản nào trong hai phiên bản này và nếu như mua thì có cần mua cả hai không thì câu trả lời rằng không cần mua cả hai làm gì cả nếu như các bạn xịt để gây ấn tượng với người khác thì với cá nhân mình hai bản gửi thoáng qua đều như nhau còn uh, bạn cảm nhận được cái mùi hương có sự mượt mà phù hợp với cái độ tuổi như mình đã nêu ở phía trên thì uh, các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn phiên bản này em này mượt mà hơn nhưng mà với cái độ tỏa hương tốt thì phiên bản này lại là một cái phiên bản tốt các bạn chỉ cần so sánh những cái mục mà mình đã đưa ra và cân nhắc về cái phần giá nếu như mình chọn thì mình sẽ lựa chọn phiên bản này nó sẽ phù hợp với cái ờ, phong cách của mình và cái việc là thể hiện mùi hương cho người khác như thế nào thì với mình mình chỉ cần mùi hương này là đủ còn ờ, với mọi người thì nó phụ thuộc vào cái độ tuổi và với cái cách tiếp cận của mọi người với mùi hương ra sao với mình thì mình chọn em này còn các bạn trẻ hơn các bạn hoàn toàn có thể chọn em này bám tỏa tốt hơn và nó có thể gây được ấn tượng khá là tốt với một cái độ ngọt rất là trẻ trung thế nên ờ, nó là vì lựa chọn của mỗi người còn các bạn thấy hai mùi gương này như thế nào các bạn đã thử hay chưa thì rất là mong các bạn có thể bình luận chia sẻ ở phía dưới và nếu như các bạn thấy video này hay hay là các bạn muốn mình làm thêm những con gì nó đang hot hot thì mình sẽ liên hệ một vài bên để xin tài trợ và nhớ like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye!